với cái dòng xe Ford Everest này thì là một trong những cái dòng xe chúng ta thấy có cái khoang nội thất bên trong là rộng nhất, ngồi thoải mái nhất trong tất cả các cái dòng xe. Và cái khoảng sáng gầm của nó thì cũng rất là cao luôn quý vị nhá. Chúng ta đi công trường, công trình, đi du lịch, đi gia đình hay là à, chúng ta đi chạy dịch vụ thì cũng đều à, hợp lý và cũng đều kinh tế hết quý vị nhá nó có một cái màu đen thì cũng là một trong những cái màu sang trọng của chiếc xe này và tôi quay cận cảnh chiếc xe này để chúng ta thấy cái vỏ của nó còn đẹp như thế nào chúng ta thấy không có một vết gợn luôn quý vị nhá điều đó chứng tỏ là chiếc xe này chưa hề bị đắp ma tít Đấy. thân vỏ của nó còn căng đét luôn quý vị nhá cam kết với quý vị là không đâm đụng không ngập nước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 pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn rất là trong luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu Và đã được độ đèn led sương mù phía dưới này rồi cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá Ở cái mặt ga lăng phía trước là cái mặt ga lăng được ờ, bọc ờ, mạ chrome xung quanh Chính giữa là cái biểu tượng Ford Một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Mỹ Tên tư nhân chính chủ biển Ninh Bình Ninh Bình là một vùng đất ờ, đồng bằng nữa quý vị nhá Cho nên chiếc xe này chúng ta thấy rằng là không phải leo đèo lội suối gì cho nên còn rất là chất lượng luôn đấy, cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị thân vỏ đây tôi quay cận cảnh và quay thật kỹ cho quý vị xem luôn thân vỏ đây càng đét luôn không có một vết gợn luôn quý vị nhá không có ma tít đắp trên chiếc xe này đâu quý vị tất cả còn công công luôn quý vị nhá đây và cái lốp phía trước của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là dày luôn với lốp này chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá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 inox tay mở cửa inox nẹp chân kính inox về mưa giá nóc đầy đủ hết quý vị nha quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi đấy, và bây giờ là cái khoang lốp phía sau đây chúng ta thấy đây ấy lốp còn rất là dày luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đây và chúng ta thấy rằng là đây đến cái đầu ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn đấy lốp này 3 năm nữa trương phải nghĩ đến việc phải thay lốp còn rất dày luôn quý vị nhá và đây là cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu và đây là hình ảnh phía sau à, từ được à, quay từ phía sau của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nha Đấy, chúng ta nhìn thấy nó căng chưa đẹp Đấy. cam kết với quý vị là một chiếc xe còn rất là chất lượng luôn quý vị nhá đây hình ảnh phía sau bên phụ đây quý vị cũng còn rất là căng đẹp màu đen cũng là một trong những màu đẹp của cái dòng xe này đấy đây cái khoang lỗ phía sau đây đấy các con ốc đây chúng ta thấy các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe luôn quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây đấy sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy đấy là cái cam kết của chúng tôi với những cái sản phẩm nhá đấy đây và bây giờ xin phép đến quý khách khoang lốp phía trước đây các cái đầu sắt xi đây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 đi ra đường là chúng ta phải chi phí rồi cho nên là chúng ta theo dõi thật kỹ và tôi cũng quay thật kỹ từng hạng mục từng chi tiết cho quý khách luôn Đấy. còn bây giờ xin phép quý vị đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này đây ấy chúng ta thấy nhìn thấy cái mặt tắp lô của nó chưa ấy các cái nút các cái phím bấm này còn quá là rõ ràng luôn mà quý vị nhá đấy chúng ta nhìn cái mặt vô lăng của nó chưa không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá đây hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy màu kem cũng là hợp với cái màu nội thất bên trong chiếc xe này đấy may rất là căng dày không có dấu hiệu gì của sự rách vá quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa của nó đây cũng còn rất là sáng luôn đấy cái phần nhựa phía trên đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá đấy các cái tay cửa đây phím bấm lên xuống kính nên không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin một trăm phần trăm không có dấu hiệu gì đây đấy sơn lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đây, cái phần keo phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy các con ốc này thì chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị đấy hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu đây là hàng ghế thứ hai quý vị cũng được may rất là cầu kỳ và còn rất là mới luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị đây tắp đi cửa sau đây đấy cái phần nhựa phía trên đây chúng ta thấy đấy các phím bấm lên xuống này còn quá rõ ràng luôn nhựa của nó đây cũng còn rất là sáng luôn keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị keo chỉ của nó không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đấy, và cũng còn zin đét luôn sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá được truyền tải rất là kỹ cho quý vị luôn chuyển máy quay sang phía bên lái để tôi truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái đây chúng ta thấy ấy mặt vô lăng đẹp chưa Đấy, mặt tắp lô rất là đẹp luôn hàng ghế thứ nhất rồi các cái phím bấm lên xuống kính đây cái phần nhựa phía trên đây rất là sáng luôn keo chỉ của gánh lái đây quý vị không bị mất một phân keo sợi chỉ nào đâu nha quý vị nhá xe của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn các con ốc này chưa một lần mở đâu đây kể cả cái phần phía dưới này đây đấy không có dấu hiệu gì đây các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu đấy Trần của nó là điều hòa là điều hòa ba vùng quý vị nhá. Trần đã được bọc ni lông nhưng bên trong là một lớp nỉ rất mới tinh luôn quý vị nhá. Đấy, và đây là ghế thứ hai. Tắt đi cửa sau bên phụ đây quý vị. Phần nhựa phía trên đây. Đấy, nhựa phía dưới đây còn rất là vàng luôn. Keo chỉ đây của cánh sau đây quý vị. Cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu. Keo chỉ của nó đây. còn tươi luôn. Với cái keo chỉ của nhà máy thì ở bên ngoài chúng ta không thể thay thế được không ai có thể làm giống của nhà máy được quý vị nhá đây là cái cốp sau đấy nhựa nhất của nó cũng còn rất là sáng luôn đây nhựa bên trong này đấy chúng ta thấy chưa không có dấu hiệu gì của sự xước xác đây nhựa của nó đây rất là đẹp luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự xước sát luôn keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị không mất một phân các lỗ bấm đây tròn xe đây keo chỉ đây Đấy. đây keo chỉ đây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 không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá đấy, hàng ghế thứ nhất đây quá đẹp luôn quý vị đây tắp đi cửa đây tắp khi bấm lên xuống kính đây đây đấy máy đang nổ đây quý vị nhá đấy máy rất là khô ráo luôn không có một giọt dầu nào đâu quý vị nhá và rất là êm luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá đấy là răng của nó đây các lỗ bấm đây những con tròn xoa các lỗ bấm này những con tròn xoa đây quý vị đây theo chỉ của cái cabo phía trước đây đấy, các lỗ bấm này chúng ta thấy vẫn còn vuông đét đèn đẹp luôn đấy, với chiếc xe này tôi chỉ có rửa qua đây là quay truyền tải đến cho quý vị luôn quý vị nhá đây hai bên má của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng bên má này của nó đây đúng không đấy đấy ta thấy là máy thì cực ngon luôn quý vị nhá không có máy đại chất luôn đây chúng ta thấy máy đây không có hơi thừa hay là không có đổ dầu một chút là máy cực ngon luôn quý vị nhá không có hơi thừa hay là bị đổ dầu gì đâu quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đấy máy nổ cực ngon luôn đây không có hơi thừa hay là bị đổ dầu gì đâu quý vị đấy xe chạy rất là bốc nha quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này quý vị máy đại chất máy cực ngon luôn quý vị nhá đấy chỉ với giá là 285 triệu đã bao gồm rút đồ sơn đấy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 Còn bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn quý khách và nói lời tạm biệt quý khách để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau